sơn chấm hết luôn đúng không do là không phải là mình nhậu mình anh châu không tin nhậu riêng cái dòng này là anh quá chất lượng luôn đây anh à, cái này này chịu tai nghe luôn anh sâm sẽ được khoảng 85 phần trăm còn anh bậc kỳ chẳng biết kết nối là cái cái ví và tai nghe hết chế độ thử đúng không hết nó không báo lên đúng không đang thử đây là máy trắng mà đây, khi khi khi đây giờ nó báo lên cho ta nghe nhanh luôn đấy báo chưa báo rồi đúng không anh <clears throat> sâm à, nha bài cũng được em thấy cũng khả thi tự do người đánh nữa thật bài đẹp mà người mà không đánh đánh phá trận thì vứt nói chung là sẽ đánh được 85 phần trăm đến 80 phần trăm thôi nó không đánh được tuyệt đối như ba cây với liêng được liêng đánh chấm hết luôn mà liêng đánh không thể không thể chê được mà bài bài anh toàn là làm vào cái bài ta anh à, thích làm bài nào cũng có xanh đỏ tím vàng nó thử ba ba máy bài này một cây này anh lấy bài này một cây với anh lấy bài này một cây với không trên à, lấy bài này bài Ồ, quả táo quả táo có quả táo tai nghe bao sướng không vâng nếu mà anh lấy là nhớ thêm một cái tai nghe nữa lấy thêm một cái tai nghe nữa hả bên em có thể cả à, dạy chia bài lấy thứ hai cho người ta xào chèo thoải mái em chia lúc thứ hai được hoặc lấy dọc đen là được rồi mình xong mình học đấy mình học thì mọi người có thể ăn đúng <laughs> mấy tiếng nếu ba anh đi trước thì ba anh cũng được chứ đánh được hả tỷ lệ của nó là ok đi trước thì đánh rồi quá chấm hết luôn mà như này đi trước đi hàng này trước này Đấy. anh cối rồi cối rồi về đi hàng co trước là không thằng nào bắt được rồi tiếng hai mươi tiếng khoảng hai tiếng tới nó bắt mắt nữa còn thôi còn thôi đi chơi kia thử phát nước không hay thôi. cứ thử thoải mái và chơi chất lượng năm nhà năm nhà Ui, đánh sơm 6789 này, quả này to rồi Nhưng con 10 là sảnh đồng Thì gá Này có hai rồi điểm Con này thoát thôi Chứ không thắng được phát nó cũng dạng rồi mà đẹp đi đúng không anh nhận không ờ, anh đánh quá tốt luôn anh đôi này trước này đúng không anh thoát thoát thoát tỷ lệ nó được tầm 85 à, phần trăm những bài trên mình này cũng này các chia bán nào như kiểu chơi bọn này những cái bài này nó chỉ là xác suất rơi thôi sắp rơi tự do đấy bài này lồng ca lồng cổ những cái bài nó bài mình đã đẹp thì bài nó chỉ mình tai nghe này để em lấy đây rồi rơi thoải mái luôn tai nghe bằng thép mà. anh ấy bảo là bác thì thằng đâu tối hôm về à? bác thì đặt đặt chiều đấy ba giờ cũng, tay áo thằng đâu không cái vùng này là thằng đâu ví này là một triệu à, bảy một triệu bảy nhưng mà cần một cái ống tay áo có cái áo 2 triệu vì em là hai người vì em muốn là có cái áo thì cũng là, là camera nó gắn trong trên đấy trong cầm bài nó báo chứ không phải đặt bài xuống đất cầm bài có cần phải cầm hờ hờ hờ nhiều cầm cầm làm sao khi bài nó chạm vào camera ấy cầm cầm quen mà nó đơn giản dưới đánh không ống áo nó thế này camera đây anh đặt như này phát là báo lên tai nghe rồi là xong khi anh cầm đưa này xong cầm <coughs> camera xoay đây xoay ra nhiều đưa này vào là mã nó xoay cái đây anh đấy cái nó sẽ xoay đây mà gần được cái vậy đấy gần gần này chứ không phải xa này đâu cậu cầm bài như này nó báo này. cầm như này nó báo nhưng biết cách cầm cầm như này nó báo thì ông đéo lắm hơn hoặc đặt bài cầm bài chuyển đưa tay này vào chuyển này thôi đặt rẻ thêm ờ, ba trăm nghìn nó vẫn đi tùy anh lấy anh không, không có ở đây à có ở đây thích thì em cho anh xem ờ bảy cái kia hai triệu cái này 10 triệu ờ đó là mười triệu mười mấy hai cây bài một tai nghe cái một này là trên này cái này hôm qua số hỏi này nhiều mua ngoài không kèm theo triệu cái kia hai triệu cái này khuyến mại cái này là đi theo cái này rồi rồi cái này đi theo này rồi muốn lấy một cái này à, em bóc của máy khác là đấy chứ không có đâu Mới nhiều này anh đã bớt lên lên tí Thì tính nó tính tổng bớt vài trăm tính gì đâu năm bảy trăm tiền taxi thì em không tính năm trăm tiền taxi thì em không tính anh nghe chưa nó thoải mái dạ, buồn nếu mà anh sách lấy thì em ok em mua trò chơi luôn dạ, em buồn cậu tắt đi nó quay tắt điện thoại đi quay cho lấy video khỏi phải làm anh lấy ống tay áo không gọi chắc chắn là cái gì em sẽ lấy ừ, người được anh à anh à làm gì đấy cùng nói chuyện đấy nó sẽ lên hết Trời ơi, Huỳnh Niệm đang đấy à? Huỳnh Niệm sẽ về đấy Bọn ra sẽ thành công hai hai phút nữa